đầu tiên là vợ tôi là hàn quốc và càng ngày thì tôi càng thích văn hóa của hàn quốc và tôi thích cách mà họ chuyên nghiệp họ nghiêm túc làm việc và cho đến khi tôi biết đến Running Man thì đây là một cái chương trình mà phải nói là hot nhất tại Hàn Quốc và đây là lần đầu tiên mà Trấn Thành được làm việc với một ekip tất cả những người Hàn Quốc chuyên nghiệp nhất họ là một đội ngũ quốc tế mang tầm ảnh hưởng của khu vực vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là đây sẽ là một vinh dự cho Trấn Thành khi được tham gia Running Man Show tại Việt Nam họ yêu mến và họ trân trọng mình à, họ đề nghị thì tôi cũng đưa ra cho <laughs> họ cái mức đề nghị của tôi và hai bên cảm thấy hợp lý và chúng tôi làm việc và rõ ràng dĩ nhiên là bên Running Man thật sự là họ cũng dành một cái sự ưu ái nhất định cho Trấn Thành và Thành cũng xin rất là cảm ơn điều đó về ekip và Thành thấy là trong lúc ghi hình thì họ cũng tỏ ra rất là trân trọng nghệ sĩ Việt Nam của mình và bất cứ một cái ý kiến gì họ cũng xin ý kiến là à, Trấn Thành hãy góp ý thêm cho chương trình thêm hay và thí dụ có mời khách mời thì Trấn Thành có thể cho tôi thêm ý kiến được không? Thì Thành với kinh nghiệm là mình đã làm nhiều show truyền hình mình biết mang ai vào chương trình thì sẽ gây được cái hiệu ứng tốt hơn nên tôi cảm thấy rằng là thật sự là đây là một cái lần làm việc rất là tích cực và rất là hiệu quả lúc đầu tôi sợ thật sự á là tại vì chơi game á nó loại tính hết trơn à bất cứ một cái gì mà đụng tới quyền lợi của con người là nó lòi cái tính của mình ra không ai còn giấu được gì nữa tại vui là sẽ quên bình thường chúng ta có thể diễn để khỏa lấp đi những cái gì mà chưa tốt của mình nhưng mà khi bước vào hơn thua để giành quyền lợi giành uh, danh vị hay là giành mình đặc biệt một chơi mà có tiền nữa đi loại hết loại loại tất cả loại hết lúc đầu tôi lo nhưng rất là may mắn trong cái team này bảy con người không có người nào cọc không có người nào xấu tính cả và cũng không có người nào hơn thua và sân si tôi không biết là bên các phiên bản quốc tế như thế nào tại tôi không có thời gian đi xem hết nhưng mà tôi thấy rằng là phiên bản Việt Nam quá may mắn để kiếm được 7 con người rất là lành tính thật sự Lan Ngọc không có bình thường nó cần một lý do để tồn tại tiếp quý vị biết không tại vì con bé nó nằm ở đâu ở trên trong thế giới ma Marvel hay gì đó mà nó chưa có tìm được lý do xuống trái đất nên là tôi <laughs> nghĩ là show này rất là may mắn có Lan Ngọc là bởi vì nó quá lầy nó quá khùng hai mặt hai mang rồi mặc dù bả là mén nhưng mà không bao giờ mà tỏ ra là yếu đuối cần sự che chở mà sẽ giả bộ thương hại để diễn những trò đau thương để anh em đồng nghiệp sơ hở là phản công bất chấp Lan Ngọc là một nhân vật cực kỳ thú vị của chương trình à, Thật sự là mình rất là vinh hạnh bởi vì khi mà chương trình Running Man về với Việt Nam á, thì Ngọc nhận được lời mời và đồng ý ngay luôn mặc dù là mình biết là uh, chưa có chuẩn bị sức khỏe được nhiều và cũng đã coi chương trình này từ trước ở bên Hàn Quốc rồi và cũng hy vọng rằng đây sẽ là một cái chương trình tạo nên một cột mốc rất là lớn dành cho người Việt Nam. lòng mất mát nhiều nhất ở trong cái chương trình này đó chắc có lẽ là cái uh, tình cảm anh em mà đã dành cho nhau mình nghĩ là ở trong này thì chỉ có một mình ngọc là một bông hoa hồng duy nhất thôi thì sẽ được yêu thương sẽ được nhường nhịn nhưng không mọi người có thể thấy đây à dạ đây là những vết bầm vết bầm <laughs> rất là là là đậm mà không thể nào phai mờ đi được là tại vì á ngọc bị giật ra giống như là một <laughs> thằng đàn ông như tất cả mọi người vậy đó bị đè đầu bị cửa cổ bị bóp cổ nếu mà xé tên thì đây là một cái trò ngọc nghĩ là chắc không có ở đâu bằng ở việt nam cái ờ, người mà mọi người chắc là sẽ không bao giờ suy nghĩ tới đâu bởi vì từ trước đến giờ thì mọi người cũng nghĩ là đây là một người đàn ông mà luôn luôn ga lăng luôn luôn nhường nhịn phụ nữ và anh ấy đã có một bộ phim tham gia chung với Ngọc rồi thì nghĩ là sẽ rất là yêu thương rồi cũng nhường nhịn Ngọc lắm nhưng không có đâu ngay từ lần đầu tiên gặp nhau thôi anh ấy đã đạp thẳng Ngọc đi ra đó chính là Trấn Thành thì ờ, ở trong chương trình này có một cái ờ, chương trình nhỏ nữa mà chắc là khi nào coi thì mọi người sẽ biết đó là tiêu diệt trấn thành không ngọc không hề hối hận một chút nào không bởi vì ngọc muốn chứng minh cho mọi người thấy là uh, không phải là cứ nữ nhân uh, lộn không phải là cứ là phái nữ thì lúc nào cũng sẽ yếu đuối cũng sẽ cần sự hỗ trợ từ phái mạnh Ngọc sẽ tự thân vận động và làm bằng mọi cách để mà chiến thắng và uh, có một tập thì Ngọc đã xé được hầu như là toàn bộ những anh chàng mạnh nhất và thông minh nhất bữa giờ thì Ngọc chơi á, uh, cũng đã tham gia được một số tập rồi á, thì Ngọc thấy là hình như cái người mà tìm được phu quân á, không phải là Ngọc mà là một cô nữ à, một người bạn tóc dài uh, <laughs> như mọi người đã thấy thì người bạn đó đã tìm được phu quân cho đời mình rồi thì Ngọc cũng đang chờ đợi xem Ngọc có tìm thấy được chàng phu quân đó hay không về Running Man Việt, à, của Hàn Quốc thì tôi đã xem rất là nhiều lần rồi à, và cũng không ngờ là à, Việt Nam lại có thể mua được cái format này à, về và có thể làm làm được và cũng không nghĩ là bên bên bên bên đây lại mời mình tham gia nên khi mà được mời thì rất là vui vui thứ nhất là à, mình là người được chọn trước ha à, và cũng vui thứ hai nữa là khi mà mình tham gia rồi khi vào rồi mới thấy là à, ngoài là gặp những người bạn rất là dễ thương rất là vui à, quen thuộc và hài hước á, thì à, điều làm tôi bất ngờ nhất chính là cái đội ngũ ekip Hàn Quốc làm cho mình rất là choáng ngợp tại từ đó tới giờ mình chưa bao giờ mình tham gia một cái chương trình truyền hình thực tế nào mà mà có quá nhiều máy quay đến vậy mà mọi người có tin là ở Hàn Quốc đã nhiều rồi đúng không mà về Việt Nam thì cái đội ngũ nó phải gấp đôi lên tại sao gấp đôi lên là bởi vì người ta nói tiếng Hàn không <laughs> mà mà mà mình cũng không hiểu mà mình nói người ta người ta cũng không hiểu luôn thế là có một đội ngũ thông dịch viên như vậy cứ chạy theo mình mà lúc nào Jun cũng phải có một máy quay rồi có một chị biên tập người Việt Nam một chị biên tập người Hàn Quốc và một bạn phiên dịch để mà bốn người đó cứ chạy theo Jun nên Jun thấy là mọi người rất là cực và vất vả và không ngờ là để có ra được một tập và Running Man là là là nó công phu đến như vậy nên chỉ mong là à, à, mình tưởng là mình mệt nhưng thật ra cái người chơi không có mệt hết trơn người chơi là mệt nhưng mà vui đó còn cái người mệt là những cái người mà thực hiện cái chương trình này đó nên Jun hy vọng là khi mà chương trình ra mắt vào ngày 6 tháng 4 này thì mọi người sẽ sẽ sẽ đón xem nó vào lúc uh, 19 giờ 30 trên kênh HTV7. Nói về cái vấn đề này nếu mà mọi người coi mọi người sẽ thấy là Trinh hơi bị thua thiệt á Tại vì nói về khỏe mạnh thì mình cũng khỏe nhưng mà mình không thể nào khỏe bằng anh ờ, Trương Thế Vinh được Rồi ờ, Lý Vĩnh Phát thì rất là dai sức bền ha Thấy ông Trấn Thành này với ông rất là ông mập mà ông chơi mà ừ, chơi hết hết ga luôn á kiểu giống như là ông không có sợ đau một con người không có sợ đau còn mình cỡ nào mình nghĩ ở ờ, ngày mai mình cũng phải đi hát chứ ta mình chứ mình xong vô gì mình chắc là mình gãy gãy gãy xương sao mai mình đi hát đúng không đó là cái thứ nhất là sức khỏe thì mình khỏe một nhưng mà mấy anh chị kia là khỏe 10 rồi rồi chưa kể thêm người nữa là nếu mà nói về chơi dơ á thì mình lại là không dơ bằng BB Trần đó mình nhiều lúc mình nghĩ thôi bây giờ tập 8 rồi mình ráng mình chơi dơ lần để mình thắng đi nhưng mà nó mình không thể nào mình mình mình chống lại cái lòng tự trọng của mình đúng không mình không thể nào làm như vậy mình sống là có nghĩa khí mà nghĩa khí là thua hoài à. mình nên nghĩ nghĩ vậy nhưng mà dĩ nhiên luôn vẫn có những cái tập thắng là bởi vì à, chính nghĩa luôn luôn à, chiến thắng mọi người nhưng mà dĩ nhiên là không bằng những người chơi dơ thôi uh, rồi chưa kể ngọc nữa không nhiều khi con gái mình tưởng là nó yếu mình cũng nhường nó mà nó cũng là một biểu tượng của sự chơi dơ và <laughs> và sự phản bội uh, nên không biết là hôm nay chương trình đặt Jun bằng cái chữ là chun là cũng đúng á tại vì mình quá tin người luôn á mình không ngờ mình cái sự tin tưởng của mình nó bị sau chương trình này là mình phải hiểu hơn về cuộc đời